mệt mỏi quá sáng đến giờ chưa có ăn sáng gì hết trơn á đói bụng muốn chết luôn á dạ bôn ơi hôm nay nhà ông có gì ăn sáng không hay là ông có tiền ăn sáng không dạ bôn vậy làm gì có ông nói gì trời sáng đi học trễ còn chết rồi phải chạy đưa kịp xin tiền ba mẹ nữa là đi rồi trời ơi có tiền ăn sáng thôi mà ông cũng quên nữa tính ra nha là nhà ông mà cũng giàu mà chứ phải nghèo đâu mà sao lúc nào hỏi đến tiền ăn sáng ông cũng không có nè tôi bạn thân ông mà từ trước giờ chưa bao giờ ăn ké được của ông cái gì hết trơn luôn á thì nhưng mà giờ đói bụng quá giờ sao đi học người ta thôi thôi trong cứ vô trường trước đi rồi mình mua thiếu ờ, bánh của mấy cô canteen để mình ăn ok đi đi ê ê da bun da bun tôi nói ông nghe nè ông có nhìn thấy con nhỏ nào trước mặt mình không nhỏ con nhỏ tóc hồng kìa thấy không à <laughs> hình như cái con bé này á nghe đâu nhà của nó cũng giàu lắm hay bây giờ á ông qua bên đó kêu nó đưa tiền ăn sáng cho mình để mình đi ăn sáng được không ơi được ơi trời ơi chắc con nhỏ này nhìn nó khù khù khờ khờ chắc cũng ok nha được ừ trời ơi nhưng mà tính tính ra tôi nói ông nghe nè ông đang đóng vai là bắt nạt á thì ông có thể nào ông giữ lên xíu được không sao nghe giọng ông hiền quá vậy giữ lên xíu coi à được ha bây giờ mình qua mình bắt nạt nó đi hay lên ờ cũng chưa dữ lắm ha ờ cái tôi không biết ông ờ, có có có phải con con con con trai không nữa mà sao thấy ông yếu đuối nhẹ nhàng quá vậy ê trời thôi tôi mệt ông quá giờ tôi nói ông nghe nè ông phải chạy lại chỗ đó không ông giữ lên ông giữ lên cho tôi ông là con trai mà ông phải giữ lên ông kiểu như nè à, dạ! cô bé kia có đưa tiền đây hay không đó phải như vậy hiểu không phải hung dữ lên đó đợi dễ từ từ đợi xíu nha nhìn nè trời ơi thôi được để tôi xem coi ông sẽ làm như thế nào đây cố lên cố lên cố lên nha boss con bé kìa gì đây đưa tiền đây cái gì đây quay lại đây quay lại đây ya bun ya bun quay lại đây trời ơi cái ông này ông bị cái gì vậy tôi nói với ông là ông phải qua nó mạnh mẽ lên con bé kia đưa tiền đây chứ không phải là con bé kia đưa tiền đây đúng không làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại làm lại con bé kia dạ, gì nữa đây dai con nãy mới dạ. ra giờ ra nữa vậy đưa tiền đây dạ, thôi thôi quay lại đây quay lại đây trời ơi là trời thiệt luôn tôi cọc ông ghê luôn á gia bun thôi được rồi để tôi làm luôn cho tôi thầy tôi tôi bực ông quá đi theo tôi nhanh lên quay coi tôi nè <clears throat> con bé kia bị liệu không thấy không tôi bị dạ, liệu dạ. không tôi bị liệu không rồi đó trời ơi tại ông á tại ông mà ông làm tôi bị liệu đó à con bé kìa đưa tiền đây ờ, ờ, nay trường học ủa đúng rồi đúng là trường học mà sao tự nhiên có hai thằng ăn xin đây vậy ta ăn xin cái gì mà ăn xin ngươi không cần biết bọn ta là ai nói chung là mau mau đưa tiền ăn sáng cho bọn ta nhanh lên đúng vậy trời ơi à cô bé nào kia ê ai đây vậy cô bé kia à trời trời ơi con trai gì đâu mà đánh con gái hai ông con trai không biết nhục à nhục nhưng con có độc xấu nhưng con có xấu hả dạ. thì ra tưởng là ai hóa ra là bạn của con bé tóc hồng sao ừ. hôm nay á bọn tao không có tiền ăn sáng cho nên là bọn tao đến đây để gọi là xin ít tiền sáng được không được không Trời đất ơi, trời tưởng cái gì hóa ra là ăn xin Ăn xin đi vô cái ăn xin đi vô trường à, nè nè nói an sinh nói an sinh có tin là ta đánh ngươi không hả ơi ừ con ta, ăn sinh á dạ buồn vừa ăn vừa sinh hả sao chạy đến cho con bé kêu bài học đi nhanh lên à, đứng lại cái con kia ờ, ờ, ờ, đau quá Ê, trời ơi trai đâu dám xèo tưởng cái gì à, trời ơi da buôn hay là da buôn tại sao ông lại yêu đuối đuối hả để cho con gái đánh trời nằm một đống luôn tôi thiệt thất vọng về ông quá thôi được rồi vậy thì bây giờ đích thân ta phải ra tay thôi yeah! Dạ, con bé kia trời đau quá con gái gì đâu mà hung dữ ờ, con gái gì mà hung dữ quá ông gì tưởng ai ông trai như thế nào trời yếu mà bẹt ra gió ra gió coi chừng bị trúng gió đó nha thôi thôi vô đây vô đây nè leo leo Đồ <laughs> Hai con nhỏ kia đứng lại Đứng lại tao bò theo nè Hai nhỏ kia đứng lại à, à, à Đầu quá tức quá à. Ây da trời Tức thiệt luôn á cái con nhỏ đó Ai, Dạ buôn ngồi dậy anh lên dạ. còn nằm nữa dạ. Trời hèn hảo vậy đứng dậy anh lên Thường đau tay đau chân chứ đâu phải là bình thường đâu trời Sao ông cứ cắm ông xuống đất miệng ngồi vậy coi giao buồn ngồi vậy ngồi vậy nè trời ơi à, trời được rồi bây giờ tôi nói ông nghe tại sao à, à, để cho một đứa con gái bắt nạt hai thằng con trai của mình vậy chứ sao mà tôi làm bạn với ông tôi nhục quá ông yếu đuối thật sự luôn á giao bun không tại vì ông cũng yếu đuối với tôi cũng yếu đuối nên nó vậy không có chuyện đó đi nha tôi ngày xưa tôi thui bị hung chữ luôn á mà từ khi chơi chung với ông á mà bây giờ tôi gọi là éo lả tôi yếu đuối xíu được không gia bun bực ông ghê á ê nhưng mà tính ra cái con nhỏ tóc xám xám hồi nãy á ừ, mặc dù nó hung dữ thiệt nhưng mà sao tôi thấy nó cũng cá tính thấy nó cũng dễ thương ha ở gì trời nhỏ nó vậy mà còn khen nó dễ thương á, nó quýnh mình muốn bầm dập luôn á trời ơi dễ thương ở đây là ý tôi là cá tính hiểu không từ trước đến giờ á tôi tàn là đi bắt nạt người khác không à chưa bao giờ tôi bị ai đó bắt nạt ngược lại hết tự nhiên tôi thấy cái bạn này mẹ bắt nạt lại tôi cái đầu tôi thấy bạn này cá tính quá mạnh mẽ quá tôi tôi tôi thấy bạn này dễ thương quá thôi thôi ờ, chắc ờ, phải vô ờ, trong lớp coi coi bạn đã học lớp học lớp nào rồi mình mình gọi là kết bạn đi được không được không không không cái đầu ông á không gọi ông tôi đi mình tôi thôi nói chung là tôi à từ nay tôi kết bạn tôi chơi chung với bạn đó tôi không chơi chung với ông đâu ông yếu đuối mà à, ông hẹn chơi chung với ông nữa chơi với con gái chứ gì tôi biết mà ừ rồi á tôi thích chơi với con gái được không <laughs> không thèm chơi với ông nữa ai đi vô lớp học đi chứ thôi trễ giờ bây giờ nhanh lên nhanh lên ai Ủa, Ủa, Ủa, Ủa, Ủa, Dạ buôn, dạ buôn, dạ buôn, lại đây đây Gì vậy? cái bạn tóc xám xám ủa sao bạn đó ngồi trong lớp mình vậy ủa hả ờ. à. ủa? ủa hai người không có biết hả đây là bạn mới siêu xinh đẹp của tôi mới chuyển vào trường đó không biết hả Bleh. <laughs> à thì ra là bạn học sinh mới ở gia bôn ông ngồi bên đây đi à? để, để, để tôi ngồi kế bên bạn đó cho à, bạn ơi bạn bạn bạn gì ơi à, à? <laughs> à, chào bạn à, bạn có nhớ không hồi sáng nay bạn mới quýnh mình đó ừ bạn nhớ mình không <laughs> ừ nhớ rồi sao cái người bắt nạt người khác nè có chừng à, nào không trời có gì đâu mình nói nặng lời với nhau dữ vậy bây giờ mình nói bạn nghe nè bây giờ mình với bạn kết bạn đi từ ai chúng ta là bạn tốt của nhau nha sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi à nha nghĩ sao vậy tôi sẽ không bao giờ kết bạn với cái loại người thích bắt nạt người khác đâu à. ủa ủa gì kỳ vậy uhm, không thích chơi với mấy người thích bắt nạt người khác hả vậy sao sáng nay bạn cũng đánh tôi đó bạn không nói gì tại vì tôi bảo vệ mọi người chứ đâu bạn như bạn đâu bạn bắt nạt người khác ôi trời gì không nói nữa ờ ừ. à, à, vậy thôi không thích chơi chung thì thôi ai thèm đúng không giao đúng không ờ à, ờ ai thèm chơi với người mà hung dữ như vậy hay à, nhưng mà sao cũng thấy dễ thương quá ta chọn cái người đó mà cá tính dễ thương mạnh mẽ quá vậy trời vậy mà con con con con gái bình thường phải dịu dàng lắm chứ sao con gái gì mà không mà cá tính mạnh mẽ với ta trời ơi tôi hít tôi hít <laughs> thôi nói chung là dạ bun bây giờ á ông ừ. phải giúp tôi tôi là tôi thích bạn này á bây giờ á nha là, là là là học bài xong đi cố gắng học hành chăm chỉ trở thành người tốt đi đó rồi rồi, rồi, rồi tôi kết bạn với các bạn đó ông phải giúp tôi nha ờ được rồi ok tại vì thích thiền tôi mới chiều đó nha ok ok thôi học học học bài đi tí nữa thầy vô giờ nhanh lên nhanh lên hey. A few moments later. Bạn gì đó ơi, bạn gì đó ơi, đứng lại đi mà, cho mình nói nghe này nè, bạn ơi, cho cho mình Cái kết bạn với nữa. bạn đi. Bạn Tôi ơi. Tôi nói với cậu rồi là tôi không kết hiểu hả à, mệt ghê luôn à à, nhưng mà nhưng mà hồi sáng nay á chỉ là hiểu lầm thôi chứ thật ra tôi là người tốt á bạn ơi bạn làm ơn bạn bạn làm ơn bạn nghe tôi đi mà tôi thiệt tôi nói thiệt tôi là người tốt á bây giờ á bạn bạn bạn chơi chung với tôi một thời gian bạn thấy là tôi tôi trở thành người tốt liền à vậy cậu là người tốt hả đúng rồi ừ, không được sao vậy cậu, cậu là người xấu thôi à, à, thôi nói được rồi bây giờ bạn bạn thích uh, chơi chung những người tốt đúng không rồi tôi hứa với bạn từ nay tôi sẽ không làm việc xấu nữa tôi sẽ trở thành người tốt tôi sẽ trở thành một học sinh gương mẫu một người có ích cho xã hội một người tốt Ê, ờ, là bạn sẽ chịu chơi giống tôi đúng không à, vậy cũng được nếu mà cậu là người tốt thì tớ sẽ chơi với cậu còn nếu không thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu đâu à chơi... ok được được tôi đồng ý được rồi vậy nha ê nhưng mà khoan từ từ bạn ơi bạn gì ơi bạn nói giờ bạn tên là gì vậy? Mình tên là Sammy Đào À, Sammy Đào Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương mà cái tên nghe cũng dễ thương nữa Bạn ơi, cho cho cho cho mình đi đi về chung với, bạn ơi Trời ơi, cái gì đâu mà quá trời quá đất rác luôn vậy trời Thiệt luôn á, không biết bạn học sinh nào mà gọi là ăn uống xong rồi vứt rác tùm lum tùm la hết trơn á Bây giờ bây giờ ông phụ ừ. tôi dọn hết cái đống rác này nha, quá trời rác luôn nè Lại đây coi dạ nè, thấy không? Giờ, dạ, quá giờ là dạ, chơi của tôi, tôi phải đi chơi, tôi phải dọn rác cho Trời ơi giờ ra chơi thì cho mấy bạn khác đi chơi đi Còn bọn mình là người tốt phải không Bọn mình là học sinh ngoan Bọn mình phải đi gọi là dọn rác ở trong trường nè Thấy không mấy, mấy các bạn học sinh hư nè Ăn uống xong vứt rác lum la nè Bây giờ tôi với ông phải dọn dẹp hết cái đống này hiểu không đó, Mình dọn dẹp á thì Sammy mới thấy được bọn mình là người tốt Sammy mới chơi chung với bọn mình đó À không không phải là thấy được bọn mình là người tốt Mà là bọn mình sẽ trở thành người tốt phải không Dọn đây dọn đây nhanh lên đừng nói nhiều Bạn tôi không trời tôi là bạn ông chứ còn ai nữa nhưng mà nói chung là giờ giúp giúp giúp tôi đi ừ, Trời ừ. dọn dẹp đi nhanh lên Rồi ờ, phải dọn cho sạch sẽ nha A few moments later. Hey, cuối cùng thì cũng đã dọn dẹp xong rồi, hiệp mệt quá trời quá đất luôn á. Trời ơi, tay xe tải rồi là rác luôn á trời thiệt luôn á mấy mấy các bạn học sinh này thiệt ăn uống cái kiểu gì mà vứt rác lung tung hết trơn rồi à. bây giờ mình cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong sạch sẽ rồi mấy bạn đi học các bạn cũng nhớ nha là không có được vứt rác bừa bãi mấy bạn phải nhớ là phải dọn rác sạch sẽ và nhớ là luôn phải giữ cho cái môi trường làm việc và học tập của chúng ta nó phải được gọi là sạch sẽ trong xanh như thế thì chúng ta mới học học hành tốt được các bạn hiểu không à <laughs> Ây, hôm nay làm được việc tốt vui quá trời vui luôn trời tính ra hai ngày đã có xấu đâu ta cũng được chứ bộ cô ấy cùng cũng chịu thay đổi hả <laughs> hey, Bực cái bọn trẻ con này ghê ấy, trời Để xe đi học á mà để xe lung ta lung tung như này lộn xà lộn xộn Đến đây là mình lại phải dọn nữa Trời đất ơi bao nhiêu cái xe này Xe hồng, xe tím, xe xanh, xe đỏ, xe cam không được rồi, mình phải vào trong trường xem xe của đứa nào phải vặt đứa đấy mới được Chứ để xe lại hoài, mình cũng phải dọn hoài mà chết đời được luôn đó, trời Đâu, xe tím xe hồng của bạn nào đấy, đâu bạn học sinh ơi Ủa, hình như là bác bảo vệ mới vừa than thở là ai vứt xe lung tung với ông ta Tội à, thiệt à, luôn á Mấy cái bạn học sinh này thiệt hư quá à Không có ai ngoan như mình hết trơn á Bạn ơi thấy không mình đâu có đi xe đâu cho nên này không phải xe của mình Ừ <laughs> Ê, Nhưng mà bây giờ á Dạ buôn dạ buôn tôi nói ông nghe nè Bây giờ tôi với ông nha Cùng nhau dọn hết mấy cái đống xe này á Dẹp vô hôm nay nè cho nó gọn gàng đi cho bác bảo vệ vui Đó cái này cũng là một à. Ờ. việc tốt á hiểu không Đúng rồi đúng rồi Ok ok đây dọn vô dọn vô à, Dọn vô nè Ê ôi Dọn vô dạ, dọn vô dạ. không tìm được đứa nào hết chứ gì đây hai đứa kia ê hai đứa kia tụi bay đang làm gì hả hai đứa kia hai đứa kia đây đây đây dạ con chào bác bảo vệ bắt quả tang nha ủa ủa dạ bắt quả tang gì chú bắt quả tang cái gì bắt quả tang hai đứa để xe lung ta lung tung chứ thì còn gì nữa từ nãy giờ tao vào trường không thấy đứa nào cả thì ra ủa? là hai tụi bay ôi dạ dạ không không không không không phải đâu bác ơi đó, à, bọn Đúng bọn rồi. con bọn con thấy mấy bạn học sinh khác vứt xe lung tung cho nên là bọn con muốn làm việc tốt bọn con muốn dọn dẹp vô chứ bọn con có có có, có phải là vứt vứt xe lung tung đâu bác phải không tin không thì bây giờ xe này là xe hoài à, à, xe này không phải xe của bọn con bọn con đâu đi dạ. xe đâu không phải xe của, của ờ, bọn con không phải xe của bọn con mà bọn con dám động vào à chắc chắn đây là xe của hai đứa luôn không, không phải chắc chắn rồi không phải Sau mà đó, dọn xe để xe coi nó cẩn thận nha chứ không, không có cái chuyện để xe lung tung này nhá ủa chuyện gì xảy ai bác gọi về ờ, à, đây, đây, đây, con ờ, à con nhìn đi nè đây là nhìn đi chân dung hai người này vô ý thức này học sinh á mà để xe lung ta lung con nhìn xe đi trời ơi bác giận bác khổ quá con ơi trời ơi bác ơi là bác sao mà sao mà bác bác kỳ vậy nè con nói bác nghe nè bọn con á ừ ok đồng ý đi giờ bọn con đồng ý là trong đây có xe của bọn con bọn con chấp nhận luôn nhưng mà bây giờ có ừ. hỏi hai đứa con rồi à, thì bọn con phải đi hai xe thôi chứ hoặc là một xe thôi chứ ở đâu ra một, một đống xe mà là của bọn con bác nói kỳ quá đừng có nhiều nữa tôi biết rồi Tưởng hai người thay đổi như thế nào Hóa ra vẫn vậy Vẫn quậy phá như thường Sao? À, ghê Sam ơi Đâu đâu phải tôi đâu Sam Sam ơi à, Trời ơi sao ê, Đứng lại Đứng lại dọn dọn dọn dọn dọn xe cho bác nhanh Không nói nhiều nha Khỏi phải à, ý thức lên nha à, Trời ơi bác ơi Bác con bọn con đã nói không phải bọn con Đúng là chán luôn á Ngày hôm qua bác bảo vệ tưởng mình là cái cái cái cái người đã vứt xe lung tung Cho nên bác ấy la mình quá trời Sammy cũng hiểu lầm luôn Bây giờ làm sao để mình có thể nói chuyện lại với Sammy được đây ta Ai... Nhưng mà không sao Ừ quên mất Hôm qua mình có nhờ Yabun mua giúp dùm cho mình một cái món quà để tặng cho Sammy <laughs> hôm nay á tặng quà cho Sam Sam sẽ hết giận mình thôi Ok thôi nhưng mà sao mà gia buôn lâu quá vậy ta thiệt luôn á Cái gì mà chặt chạp trời mời Mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền luôn ha à. Ê gia buôn gia buôn Quà của tôi đâu của ông nè Đâu đâu đâu Ôi Hơi bị xa luôn á, mệt chết à Ôi cảm ơn ông nha Tính ra là tôi đang cần tiền cái món quà từ lâu lắm luôn rồi đó Mà mà mà mà tại vì nhà tôi xa quá cho nên tôi không mua không có được Giờ phải nhờ à. ông mua nè <laughs> Cảm ơn ông, cảm ơn ông Ok, à, bây giờ á tôi sẽ đem cái quà vô tôi tặng cho Sammy à, Mà tôi nói ông nghe nè Bây giờ nha, ừ, ông ngồi ở ngay ghế đá nè Ông canh giùm cho tôi, hiểu không Đừng có cho Sammy vào trong lớp bây giờ sammy mà vào lớp á ông la lên liền cho tôi để tôi biết hiểu không bây giờ tôi sẽ bí ừ. mật tôi đem cái món quà tôi bỏ vô ba lô của sammy đó để Rồi, sammy bất ngờ ok ông luôn chị này yên tâm chờ ok ok rồi cảm ơn ông okay. cảm ơn ông hay được rồi các bạn ơi bây giờ mình đã có một cái kế hoạch mình sẽ bỏ cái món quà bí mật này vào trong ba lô của Sam và chắc chắn Sammy vô Sammy mở ba lô ra Sammy sẽ bất ngờ <laughs> ok ok vô lớp vô lớp đóng cửa lại nè đóng cửa lại nè rồi ok Ai, ba lô của Sammy đây rồi ok bỏ quà vô nè <laughs> rồi ok bỏ vô ba lô Ôi, em không chưa à, em à, đang làm cái gì hả à, dạ dạ con con đâu có làm gì đâu bác bảo vệ à, <laughs> dạ em, con Em không làm gì à Em không làm gì mà em mở cặp bạn ra Em tính lấy gì của bạn hả Em tính lấy cái gì à, dạ dạ không à, Dạ dạ đây đây đây đây, đây bác bác bác bác bảo vệ nhìn đi à, Con con tính bỏ cái món quà này vô vô vô trong để để tặng tặng cho bạn thôi à Chứ chứ con con đâu có lấy trộm đồ đâu hay là quà này ở sẵn trong mà con vừa lấy mà à, à, dạ không à, dạ dạ dạ buôn ông ông ông giải thích đi tôi tôi đâu có ăn trộm đâu tôi đang tính tặng quà thôi đúng không dạ buôn dạ buôn ông ông giải thích không cho bác bác đi bác bảo vệ ơi cái cái ông nội này nó xạo bác vệ à. Ờ. chắc là đang lịnh lụm đồ của bạn à, học sinh ngồi bàn ghế này nè đây đây đây đây đây tôi nhìn đến tận tay rồi đây tôi thấy ở đây anh gì vậy anh bạn này thò tay vào cái cặp này rồi bây giờ còn chối cái gì hả ủa dạ bun ai vậy ờ, ờ, ờ, sam gia bun ông ông ông nói gì vậy hả tôi tôi tôi đâu có ăn trộm ông ông ông biết kế hoạch của bọn mình mà gia bun không phải đâu bác bảo vậy ơi hồi nãy phòng cận nói là sẽ trộm đồ của sammy á bác bảo vậy à. Đấy đấy đấy đấy đấy Đâu Mắt thì tôi thấy tận tay Rồi đây có nhân chứng đầy đủ Bây giờ cậu còn chối cái gì nữa hả à, à, Dạ Bác bác bảo vệ Bác bác bác phải tin dạ. con ờ. Ông cần Ông ghét tôi nói câu cần làm vậy không hả à, tôi tôi tôi nói thiệt mà Sam tôi tôi chỉ muốn tặng quà cho cho cho Sam thôi với tôi tôi không với ông quá à. thôi tôi muốn làm bạn với ông đâu Sam Sam ừ. à. đã xấu trai còn cắt rồi bây giờ không nói nhiều nữa Bằng chứng nhân chứng có đầy đủ rồi Lên phòng hiệu trưởng, lên phòng giám hiệu tôi Nhanh lên không Nhưng mà, nhiều. nhưng mà con không có làm <laughs> Sam Rồi, ờ, ơi Không làm cái gì hả, lên phòng hiệu trưởng Sam ơi